trời đau là mãi, niềm đau này nhân hết trong tim yêu mềm mong người sẽ thấy yên vui cùng ai. anh muốn đi